phát sinh cho bạn Đây là đang ờ, phát sinh giới thiệu các bạn cần Abu Gracia Black Map chiều dài 24 ờ, các bạn nhé Đường kính ngọn 2 ờ, ly Cái này trọng lượng của nó là 190 g và chiều dài thu gọn ấy là 1m26 tài trì từ 4 đến 15 g độ cứng mờ các bạn nhé đây là đầu alo các bạn nhé alo chống xoắn ờ, thông số cần này đang ờ, review qua các bạn 802 in thì tương đương với 24 Abu Galaxy Black Max Đây là phần ờ, thân cần các bạn thiết kế rất đẹp đẹp chui cần đẹp máy à, ngang các bạn nhé con này máy ngang có tem à, cảnh báo nhà sản xuất không nên câu dưới đường điện khoen các bạn khoen này rất khỏe hai chân à, kiểu này rất khỏe cái này à, cắm trên các bạn nhé Đấy, cắm à, đây dưới cắm lên Đấy, tem của nhà sản xuất đốt à, ngọn này thì khoen một chân các bạn đốt gốc thì khoen hai chân đang review qua bạn nào có thể truy cập trực tiếp vào web của Hải Đăng để xem hình ảnh chi tiết và thông số sản phẩm đang đã đăng sản phẩm lên trên web alo cần khá là đẹp các bạn đang vâng, uh, à, sinh xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của áo sinh